Thank you. Thank you. gần bên anh một cơn đau theo anh suốt đêm dài một đêm bên nhau mai rồi ta xa nhau là nỗi nhớ trong anh mang vết sao đâm sâu vào tim cắt đôi cuộc tình người bước đi chẳng bận tâm chúng ta còn gì tình dễ phai vậy sao tình yêu trong em thế sao ngàn lời cho người mình yêu còn hơn phải sống đâu một lần yêu Vết sao đâm sâu vào tim cắt đôi cuộc tình người bước đi Chẳng bên tâm chúng ta còn gì Tình dễ phai vậy sao Tình yêu trong em thế sao Ngàn lời hứa em sẽ quên vậy sao Giết tim anh đi người ơi Đây không phải nhìn người bước đi Đừng để anh sống trong mê mị Tha chết cho người mình yêu Còn hơn phải sống đau Một lần yêu nên trăm lần đau Gấp trăm lần hơn phải sống đau một lần yêu nên trăm lần đau gấp trăm lần đau